Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây À, hôm nay Vi có một cái video nó khá là đặc biệt một chút à, Vi biết ở đây thì có nhiều bạn sẽ hay mơ lắm Chúng ta sẽ mơ thấy tùm lum tùm lá hết trơn á à, nhưng mà thức dậy chúng ta không có nhớ về cái giấc mơ đó không biết ở đây có ai giống như vi hay không thì vi rất hay mơ nhưng mà thức dậy vi mơ cái gì thì vi cũng không biết nữa và à, nếu mà có những cái giấc mơ nào mà các bạn mơ thấy một người cụ thể mà nó động lại trong cái tâm trí của các bạn nhiều đến nỗi mà kiểu giống như là các bạn nghĩ là cái người đó có thể khiến cho các bạn à, Trời không qua tao mới thấy thằng đó con đó nó như vậy đó Ừ, thì không biết là họ nghĩ gì hoặc là như thế nào mà chúng ta lại mơ thấy cái người đó nha thì uh, trong cái luật hấp dẫn á, thì khi mà bạn mơ thì hoặc là bạn liên tục nghĩ về một cái người nào đó thì có lẽ là có một cái sự tương tác hai chiều hoặc lại có thể là họ nhớ đến bạn hoặc là bạn nhớ đến họ thì bạn sẽ có cách hoặc là có một cái ví dụ như là mình sẽ có một cái lý do để mà nghĩ về người đó trong vô thức à, hoặc là nếu mà các bạn không mơ thấy cái người đó thì các bạn kiểu như là tại sao mình cứ nhớ về cái hàng nó hoài vậy tại sao mình cứ nhớ về cái con kia hoài vậy đó nói chung bạn nào mà có cái lý do đó thì mình, mình hay đang nghĩ đến một người uh, đến nỗi mà mơ thấy người đó luôn thì các bạn có thể xem cái video này tiếp và chọn cho mình một tụ uh, trước mặt mọi người là ba lá bài ừ, thì tương đương cho mỗi một tụ nha à, như thường lệ thì tất cả những cái thông tin về mốc thời gian cũng như là những cái một bài mà vi sử dụng trong video vi đều bỏ phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả để xem cho nó lạ nha một đây là lá bài đầu tiên tiếp theo là lá và tiếp theo là lá the lover là lá thứ ba đầu tiên những bạn chọn lá bài lá đét ừ. à, các bạn có thấy lá đét trong lá bài này bộ bài này rất là dịu dàng không giống như những lá bài khác uh ừ -huh. mình sẽ xin một chút thông tin về giấc mơ của các bạn với họ đấy còn khi cái lá bài này á mình mình thấy có khá là nhiều cái lý do ở đây uh, lý do ở đây là có thể là bạn có tình cảm với họ hai người đã từng chia tay uh, nói chung là cái lý do này rất là rộng hoặc là các bạn có một cái nỗi sợ hoặc là một cái nỗi buồn gì đó nó rất là to lớn khi mà nghĩ về cái người này ừ. bon nó nó lưng chừng với mọi người cái người này mình ừ. nghĩ là khi mà cái lá bài này rớt ra nữa có lẽ là mọi người đã không liên lạc với người này lâu rồi có nghĩa là mọi người đã bỏ mộng về người này rồi mình nghĩ là mọi người kiểu giống như là Ủa, tự nhiên sao, tại sao mình lại mơ thấy cái người đó ta à, kiểu giống như là các bạn đã không còn suy nghĩ hoặc là không còn liên lạc về người này rồi các bạn cũng thấy giống như một cái mặt hồ bình yên thì đó như vậy đó nhưng mà ở, ở dưới ở dưới cái lòng hồ thì nó sẽ có rất là nhiều những cái điều mà các bạn không thấy được thì cảm xúc của các bạn khi trong cái giấc mơ thì cũng giống như vậy thì cái giấc mơ này nó đang nói là khi mà bạn mơ thấy họ các bạn cũng hơi giật mình một chút tại vì mình giống như là một cái một cái lời uh, gì đó nó nó nó hơi khó diễn tả vậy đó mọi người cái lá này ở đây là như vậy một cái kiểu mà lưng chừng mà mơ hồ cái lá bài này nó khá là giống như cái lá bài The Moon ở trong bộ Tarot đó mọi người tiếp theo chúng ta có lá sao cái lá bài này mình nghĩ là người mà bạn mơ thấy sẽ là người thân của các bạn hoặc là nó liên quan tới tuổi thơ của các bạn nơi mà các bạn sinh ra và lớn lên các bạn gặp người này thông một cái nơi đó có thể là bạn thôi, thơ ấu hoặc là người thân trong gia đình các bạn mơ thấy người này oh, khi cái lá bài hao nó rút ra thì mình có cảm giác như là các bạn đang sợ một cái gì đấy có thể như là đang lo lắng cho một người thân trong nhà của mình các bạn mơ thấy cái người đó chúng ta có lá belonging cái lá này hơi sợ một chút mọi người ha cái lá bài này ở đây có nghĩa là một sự hướng nội và nó hay một cái nghĩa kèm cặp đó mọi người à, khi mà mình ờ, mình thấy cái lá bài house cùng với cái lá bài belonging này nó rất ra mình cảm giác như cái cái năng lượng của một cái người thân trong gia đình nó càng mạnh mẽ hơn nữa um, tại vì ở đây mình coi trả bài chung nha và có thể nó sẽ không đúng như một số bạn tuy nhiên uh, hồi nãy mình đã nói với các bạn là cái lá bôn ở đây á, là có một người nào đó mà các bạn đã lâu rồi các bạn không có nghĩ đến các bạn đã nghĩ là những cái chuyện nó đã qua rồi nhưng mà những cái điều này nó tự nhiên nó xảy đến và khiến cho các bạn trong một cái trạng thái lo sợ thì cái người này có thể là trong gia đình của các bạn và cái người này là một người kem gặp các bạn rất là nhiều các bạn có thấy cái hình ảnh của lá belonging ở đây không một người phụ nữ nắm lấy một con cá một con cá hay một con gì đó con lương hay gì đó và các bạn hiểu năm nay là khi mà con bé các bạn sinh ra trong một gia đình và các bạn phải chịu một cái sự giám sát và các bạn phải nghe theo lời ba mẹ của mình rất là nhiều và khi mà các bạn lớn lên các bạn được đi ra khỏi nơi đấy nơi các bạn mà đã lớn cái đấy rồi là bạn lớn là bạn muốn làm cái gì là không còn phải nhìn phụ thuộc vào cái ý của ba mẹ mình thì cái đó mình là một cái sự thoải mái của bản thân mình vậy đó và khi mà các bạn gặp cái giấc mơ này cái giấc mơ mà về cái người trong gia đình trong gia đình của bạn tự nhiên cái, cái nỗi sợ bị kèm cặp của các bạn nó lại ô về mình thấy cái người này có một cái sự tác động rất lớn trong cái tuổi thơ của bạn mà cho tới đây á thì mình rất tự tin khẳng định là cái người mà bạn mơ thấy có thể là người trong gia đình của bạn còn cái giấc mơ của bạn nói về cái điều gì á thì một lát mình sẽ hỏi ta đó sau à, ờ, nhưng tuy nhiên á thì mình thấy có vẻ như cái giấc mơ này nó không có suôn sẻ và vui vẻ gì mấy ha mình có cảm giác là các bạn hơi bị ám ảnh khi mà nghĩ đến người này hoặc là những bạn mà đang xem những bạn đang chọn cộng một này có thể là các bạn không có quá thân thiết với bố mẹ của mình bố mẹ của mình à, khá hạ khắc này khá không có nghe lời không phải nghe lời mà bố mẹ của các bạn hay có khoảng cách với các bạn á hay bắt các bạn phải làm những cái những cái điều mà các bạn không thích họ uh, kiểu như làm cho các bạn cảm thấy bị mất tự do đây là hình ảnh của những bạn trụ một ha mình thấy có một cái nỗi sợ rất là lớn khi mà ý về cha mẹ hoặc là người thân trong gia đình bạn thấy nó khiến cho các bạn cảm thấy như là bị ở trong một cái nhà tù mình thấy cái nỗi ám ảnh thì của các bạn rất là lớn Uh, có thể như là một một số trường hợp những cái bạn tụ một của mình cảm thấy bạn là một trong những cái mẫu người hướng nội điển hình là con ngoan trò giỏi uh, nhưng mà tại vì các bạn bắt buộc phải phải sống theo cái sự uh, sắp xếp của bố mẹ mình à, mình thấy nó không thoải mái cho lắm hai bạn không được tự do để làm được những điều bạn thích ờ, à, mình nói chung là mình cũng thấy cái trường hợp này nhiều rồi à, mình cảm thấy mình cũng khá may mắn khi mà mình được sinh ra trong gia đình mà ba mẹ của mình rất là ủng hộ mình mình làm cái gì ba mẹ mình cũng rất là uh, kiểu giống như là cổ vũ cho mình đó mình mình thật sự cảm thấy rất là biết ơn về điều đó ừ. ok bây giờ mình sẽ dùng một bộ tarot để xem coi cái suy nghĩ của cái người mà các bạn mơ đến á Ờ, à, họ đang nghĩ về bạn nha ở đây mình thấy là ba mẹ của bạn nổi lên rất nhiều ô mình liên tục có những cái lá về thời thơ ấu mọi người cái sáu cấp này là một, người bạn một cái người mà đồng hành các bạn uh, đi các bạn ờ, đây là một cái lá liên liên liên tưởng về tuổi thơ mọi người không chắc chắn là mọi người đã trải qua cái tuổi thơ có người này có hình ảnh của người này tiếp theo là hai kiếm wow ba xu các bạn muốn nghe gì về người này à, cái người này hình như cả bạn lẫn họ đều đều có một cái khoảng cách với nhau á hồi nãy khi mà mình uh, rút những cái lá oracle thì mình đã cảm giác như là bạn có một cái nỗi sợ rất là lớn về người này các bạn giống như là mình được đã được giải phóng ra khỏi miền nam vậy đó mọi người đã thoát thoát khỏi cái chế độ tụ đài sau khi mà rời khỏi họ rồi ít nhất là đã lớn lên và không còn sống trong cái sự kèm cặp của họ nữa nhưng mà cái người này bây giờ họ lại nhìn bạn theo một cái trạng thái là hình như là bạn không còn cần họ nữa giống như là họ trồng một cái cây rồi cái cây đó lớn cái đó chín và tự nhiên người có người đem cái cây đó đi gì đó mọi người cái cảm giác của họ là như vậy uh, những bạn mà nữ mà đang xem cái tụ bài này nè mình có cảm giác như là các bạn sắp kết hôn có thể là cái cách này cái cách nhìn của người này là thấy các bạn sắp lớn và đã phải sắp kết hôn và sẽ có gia đình có người yêu rồi và có thể nhà bạn sẽ chọn cái phương án là đi xa khỏi họ mình có thể nói chung chung nha cả nam cũng vậy thường con trai lấy vợ cũng cũng có thể gặp nói chung là bạn đã lập gia đình và các bạn có thể là rời à, rời xa cái, cái cái sự quan tâm và chăm sóc của họ ừ không còn là cô bé không còn là um, một cái gì đó rất còn hồn nhiên cho mắt của họ nữa ở đây chúng ta có cái hình ảnh của cái cái lá sáu cấp các bạn có cảm giác như là khi mà các bạn còn nhỏ họ rất yêu chịu bạn và các bạn rất là dễ bảo ha các bạn nói gì các bạn cũng nghe hết và họ thích các bạn ngoan mãn như thế ờ, và đến cho đến khi mà các bạn thành lập gia thất á, thì tự nhiên họ là càng cảm giác như là hình như là càng lớn á thì khoảng cách giữa bạn và họ lại cách xa nhau không có một cái cùng cái lối suy nghĩ khác nhau hơi giống nhau ở đây cái lá hai kiếm ừ, thì mình cảm giác là họ đã phải cố gạt đi cái cảm giác là bạn bạn rời xa họ rồi đó mọi người như cái người này rất là lo cho bạn nhưng mà uh, họ cũng cảm thấy giống như là bạn cố lãng tránh họ vậy kiểu giống như là càng kiểu như là rất là thương nhưng mà lại lại lại không có cách nào để mình biểu lộ ra được và cái cái lá ba xu ở đây mình cảm giác như là sắp đến hình như là bạn sắp có người yêu hay là bạn có một cái mối quan hệ nào đó mà để khiến cho họ cảm thấy là bạn sắp rời xa họ rồi ừ. và cái người này nghĩ đến bạn rất là nhiều nha à, những cái nỗi buồn đang xe cảm xúc ha kiểu giống như là quan sát các bạn suốt một hành trình dài nhưng mà bây giờ họ phải đối mặt với cái cái cảm giác là sắp có một người nào đó mang bạn đi ra khỏi cuộc đời họ à, <laughs> mình cảm giác như là các bạn sắp kết hôn hay sao ấy tụ một nè các bạn sắp có gia đình hoặc là các bạn đã lớn rồi đã đủ lông đủ cánh để bay đi rồi không còn sống trong cái sự kèm kẹp hoặc là quan sát của ba mẹ các bạn nữa uh-huh. ok bây giờ mình sẽ xem the phone tại sao bạn lại mơ thấy họ mình thấy cái ý về cái giấc mơ này á nó là một cái sự nhu cầu một cái một cái cái tấm gương phản ánh cho các bạn tại vì mình đã thấy là ở ngay từ những cái lá đầu tiên á mình thấy được cái nỗi sợ của các bạn rồi kiểu như là các bạn đã sống những cái ngày tháng mà cùng với cha mẹ của các bạn nhưng mà các bạn không được làm theo những cái điều mà bạn thích ở đây chúng ta có lá temperance ơi xin lỗi ở đây chúng ta có lá emperor cái người này rất là gia chuẩn ha các bạn có thấy một ông vua ngồi ở trên ngai vàng và rất là nhiều người đứng phía sau ông ta và giống như là phải uy nghi và phải nghe lệnh vậy đó thì bạn giống như là mặc định là từ lớn đến bé khi mà còn sống với cha mẹ của các bạn á các bạn phải đi theo cái cái cái sự sắp xếp của ba mẹ mình mà các bạn không được uh, nói là cái tiếng lòng của mình đây chúng ta có lá một cốc nè các bạn có yêu có ghét có làm cái gì ước muốn của các bạn á nó chỉ giữa trong tim mình thôi tại vì ở đây chúng ta có lá cấp chúng ta có cảm xúc có mong muốn nhưng mà là các bạn lại thiếu được cái sự hành động để mà làm được những cái điều đó cho nên á, khi mà các bạn lớn lên trong cái trạng thái bây giờ các bạn muốn được sống cuộc sống của mình tự do bay nhữ đây chúng ta có lá tự phụ nè mình đã nói rồi các bạn bây giờ là các bạn tự do lắm các bạn không còn bị kìm chẹp nữa các bạn muốn yêu ai các bạn muốn làm cái gì vẫn các bạn muốn ra làm sao bây giờ là ý của các bạn các bạn đang có một cuộc sống mới và ở đây các bạn cũng hoang mang và lưỡng lự lắm nha mình cảm giác như là ở một bên á các bạn lại cảm thấy như vậy cái lá temperance ở đây các bạn có thấy cái hình ảnh của ờ, một cái uh, chàng thiên sứ không các bạn cũng cảm thấy mình rất là vui rồi tự do tự tại bây giờ mình không không còn không còn phải nhìn vào cái sắc mặt của ba mẹ mình nữa mình không còn phải áp lực cánh nặng là mình phải thi được bao nhiêu điểm mình phải chơi với ai mình phải mặc quần áo như thế nào mình cao to mập ốm ra không phải chồng chấm như theo ý ba mẹ mình nữa thì ở đây cái lá thăm bình là các bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái ở trong tâm trí của mình tuy nhiên á không có nghĩa là các bạn được làm tất cả mọi điều mình thích nha tại vì các bạn có thể là các bạn à, ví dụ các bạn ở chung với ba mẹ các bạn lâu rồi à, nhưng mà bây giờ các bạn đi ra chỗ khác nhưng mà không có nghĩa là các bạn bye bye cha mẹ của bạn luôn đúng không các bạn cũng phải liên lạc về nhà các bạn vẫn phải có bổn phận của trách nhiệm của một người con thì mình cảm giác như những cái lần đó các bạn cảm thấy mình phải gồng bản thân mình lên rất là nhiều và ở đây tự nhiên mình lại thấy một cái trường hợp nữa là nhà của các bạn không có ủng hộ cái giới tính của các bạn nha mình mình có cảm giác như là những cái bạn tại vì ờ, cái cái cái cái bộ bài tarot New Vision này nè mình nhìn đang theo một cái hướng khác và cái lá Hemperon ở trong cái bộ này nó nó nói về giới tính rất là nhiều ừ, có thể như là các bạn không có thích người các bạn không giống người bình thường các bạn thích người đồng giới các bạn nằm trong giới tính thứ ba và nhà các bạn không không có ủng hộ các bạn về cái việc đó à, ví dụ như là các bạn nói chung là các bạn đã phải cố đấm ăn xôi từ lúc còn bé rồi à, mình thấy à, bạn nó phải đèo nén điều này rất là lâu và khi mà các bạn lớn lên các bạn bắt đầu đi làm các bạn được sống cái điều đó nhưng mà khi đối mặt với gia đình của các bạn á các bạn vẫn vẫn mang một cái nỗi lo rất là lớn và cộng với cái phần từ cái phần từ mà ba mẹ của các bạn họ đang nghĩ về bạn á thì họ họ cảm giác là là họ không thể điều khiển cái điều đó và mình lại càng có cái cái cái cái cảm giác nhiều hơn về cái việc mà các bạn có một cái tình yêu giới tính thứ ba ừ như là bạn đang yêu một cái người đồng giới cái cái tình yêu của các bạn hoặc là có một người nào đó nó nó chính là bạn sẽ đi khác theo cái lề lề lối bình thường và khiến cho ba mẹ của các bạn rất là lo và lắng về điều đó và khi mà các bạn mơ thấy họ trong cái nhắm ảnh trong cái giấc mơ này nó vẫn là một cái gì đó rất là ám ảnh là khiến cho bạn rất là đau đầu khiến cho các bạn không biết phải làm sao và các bạn cảm giác mọi thứ nó quá tải mình mình thấy cái trại bài này nó rất là nhiều tâm sự và một cái nỗi lòng mà không ai thấu một cái mặt hồ phẳng lặng nhưng ở dưới là bão một cái lớp bão dông gì đấy uhm, tụ một thì nó hơi buồn nha ờ mình, mình nghĩ là tụ bài này chắc không ai coi đâu mọi người hôm nay chậm vía là mình cũng <laughs> con đang không vui lắm mọi người có một số chuyện nó khiến cho mình cảm giác không tốt lắm ờ, và mình cũng ít lên video là vậy tại vì mình không muốn là mình khi mà mình đang không vui mình lại đăng những cái video ảnh hưởng tới mọi người nhưng mà <laughs> có vẻ như năng lượng của mình cũng ảnh hưởng khá nhiều đến trả bài không biết mốt mình thất nghiệp không mọi người ha mình thất nghiệp thôi không ở nhà mình chỉ coi bài dạo <laughs> ừ kiểu vậy đây chúng ta có mirror đúng chúng ta có giấc một cái gương các bạn đang đang được trigger lên cái nỗi sợ đấy đó thực ra là người ta nói là các bạn có thể nói dối với tất cả mọi người các bạn có thể là một diễn viên hollywood nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào gương các bạn sẽ không thể nào nói dối chính mình các bạn cảm thấy buồn vui hay giận dữ khi mà nhìn vào gương tất cả nó phải phản ánh hết tại vì bạn là người hiểu rõ chính mình nhất có nhiều lần á mọi người mình nhìn vô gương xong tự nhiên mình cũng chảy nước mắt nha. mình không nghĩ sao à thật ra là ai cũng có những cái cái tâm sự của riêng bản thân mình không ai là thoải mái với chính mình hết à, chúng ta có transformation sự chuyển hóa tất cả mọi thứ sẽ lên một cái tầm cao mới và các bạn sẽ thức tỉnh cái giác quan của mình thật ra những cái người mà có những cái thử thách lớn á, là những người mà được vũ trụ được cái cuộc sống này đánh giá rất là cao à, thì họ mới được thượng đế ban cho những cái bài học những cái bài test nó cực kỳ khó như vậy tất nhiên rồi không thể nào một học sinh dở được làm những cái bài test cho học sinh xuất sắc đúng không mọi người đó chúng ta ở tầm nào thì chúng ta sẽ nhận được cái thử thách liên quan như vậy và trong cuộc sống chúng ta không có gì là em điểm hết những người mà em đềm là nói xạo đó mọi người mình nghĩ là cho dù người giàu người nghèo thì ai cũng có những câu chuyện của mình cũng có tâm sự và khi mà các bạn nhận thức được cái nỗi sợ của mình thì các bạn không phải làm đó chính là hãy vượt qua nó và hãy trưởng thành và phải thức tỉnh bản thân mình nhiều hơn không có nghĩa chúng ta bất hạnh nha mọi người uh, các bạn hãy nghĩ như vậy nếu mà các bạn giống như cái trường hợp thứ hai mà mình đã nói hồi nãy nếu mà các bạn thuộc giới tính thứ ba mà các bạn cảm giác như là mình không thể nào nói được với gia đình của mình không có một cái sự đồng thuận gia đình của mình thì các bạn cứ nhìn đi trên thế giới này có hàng hà sa số những người thuộc cái tính thứ ba và họ rất thành công và họ cực kỳ giàu có và họ cũng đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình với tình yêu mà họ đang có đó và mình ủng hộ cái bạn thì mình biết là sẽ có rất là ít các bạn cho tụi một hay là cái câu chuyện của bạn nó không có liên quan lắm nhưng mà dù các bạn có không theo giới tính thứ ba đi nữa mà các bạn cảm giác mình không có một cái tự ủng hộ từ phía gia đình của mình thì hãy coi đó là một cái điều khiến cho bản thân mình trưởng thành hơn so với những người khác vì ai cũng có nỗi niềm của mình mà đúng không mọi người và một lá cuối cùng nữa nha chúng ta có the Ever on Falling Row Còn cái lá bài này nó rất là hay luôn mọi người mình thường mình thấy cái lá bài này rất là hay rồi nhưng mà trong cái trường hợp của các bạn nó lại càng hay hơn nữa mình sẽ không cố dịch cái bản này tại vì cái lá bài này nó giống như là một câu chuyện và một cái đoạn văn để khích lệ tinh thần thì đó mình sẽ đọc y nguyên trong sách cho mọi người luôn nha thử thách của cuộc sống là làm sao giữ cho trái tim của bạn được rộng mở ngay cả khi mà các bạn muốn đóng nó lại nhúc để cho cuộc sống khai mở con người bạn để mở cửa trái tim mà cho những tổn thương và mất mát để cho những gì mất đã mất được ra đi làm người là một chuyện hết sức can đảm một cuộc đời được cho là tốt đẹp nhất khi mất mát và bi kịch cũng nhiều như các chiến thắng và cuộc phiêu lưu dù bây giờ bạn cảm thấy mình đang ở đâu đi chăng nữa thì cuộc sống này vẫn đang dỗ dành bạn nhằm giữ cho trái tim của bạn rộng mở bất kể có bao nhiêu đau thương đi chăng nữa thì trái tim tiếp tục rộng mở tiếp tục được khai mở con người bạn ừ, có thể như là bạn đang ở một trong giai đoạn đầy trong gai thay vì nguyền rủa những trong gai đó hãy thêm chúng như một phước lành để giác ngộ thật sự nó rất là liên quan đến cái lá transformation một cái sự chuyển mình ha rồi chúng ta có những loại sợ của mình và có những cái vấn đề của mình ai ai cũng có hết không chỉ riêng một mình bạn nhưng mà các bạn ở đây là cứ ôn hòa và sống cứ hãy làm tốt những gì mà các bạn có thể làm tốt rồi một ngày á, niềm vui sẽ mỉm cười cho các bạn thôi và hơn ai hết những bạn tụ một xứng đáng có được hạnh phúc hơn tất cả mọi người ừ, hãy tin cho tụ một nha trời coi tụi bài đây thấy yeah giống như là phượng hoàng ừ, đứng dậy từ đóng tới tàn của mọi người ừ, hay quá ok đó là các bài của những bạn tụ một và mình cấp thêm các bạn tụ một xin chào những bạn chọn tụ hai các bạn chọn cái lá seven of stone bảy xu cái lá bài này nó chơi gì mình đã thấy là mơ mộng rồi một cô gái ngồi mơ mộng uh ừ. -huh. tổng quát về giấc mơ các bạn nhé Todd con ếch à, ờ, các bạn nghĩ sao về hình ảnh của con ếch này nhưng mà <laughs> theo cái bộ bài này mình cảm giác như là bạn đang có khá nhiều tiếng cười trong cuộc sống của mình cái lá này có nghĩa là hài hước với mọi người nó không liên quan đó nha mọi người <laughs> nhưng mà mình để mình rút thêm coi à, một là hài hước hai là sự kỳ cục một cái gì đó nó rất kỳ quặc nó diễn ra trong cái cuộc sống gần đây và khiến cho các bạn mơ thấy giấc mơ này mà nghĩ đến họ ừ mình à, mình thấy cái lá này nó khá là châm biếm <laughs> chúng ta có win đây đôi cánh giấc mơ về họ hả nó rời rạc lắm nó lạ lùng lắm cái cái tụ một á là các bạn mơ về họ giống như là đã lâu rồi các bạn đã không nghĩ về họ nữa nhưng mà các bạn mơ về đúng không còn cái tụ này á là các bạn thấy họ trong một cái sự tiền cục á ừ khi mà cái live swing này nó rất ra là giống như là các bạn vô tình nghĩ đến họ thôi các bạn uh, kiểu như là các bạn bắt gặp một số những cái hình ảnh những cái trường hợp liên quan đến họ và khiến cho bạn mơ đến người đấy kiểu như là vô thức ngẫu nhiên mà các bạn mơ đến người này giống như là các bạn à, một ngày đẹp trời các bạn mở radio lên hoặc là các bạn mở tivi lên các bạn xem các bạn tìm được một cái đài hoặc là bạn vô tình bắt gặp một cái cái kênh nào đấy mà nó nó nó nó nó nó, nó kỳ cục mà nó mắc cười ở đây là hình, những cái hình ảnh nó rất là buồn cười nha ở đây mình thấy những cái điều mà các bạn thấy được ở trong cái giấc mơ này nó nó khá là kỳ cục nó rất là khôi hài mà nó thậm chí nó hơi vô lý nữa chẳng hạn như là các bạn nghĩ là các bạn xong bây giờ thêm tarot đâu nhưng mà tự nhiên các bạn mở youtube lên cái kênh của mình nó nhảy vô các bạn lít vô bạn nghe các bạn cười lên ô oh, xàm ghê <laughs> bắt đầu tao hại lại mọi người chúng ta có lá đồn mình thấy cái à, tủ hai nó đầy à, mâu thuẫn mọi người à, cái lá đô này ở đây á, các bạn có vẻ như là các bạn đang ảo giác các bạn có thấy giấc mơ này nó sẽ không có để lại quá nhiều những cái điều uh, kiểu như là suy nghĩ trong đầu của bạn ừ mình thấy giống như là các bạn uh, thức các bạn không có nghĩ quá nhiều nói chung là cái người này khi mà các bạn mơ thấy họ đây là một cái sự khiến cho các bạn cảm giác chắc chắn là à mình không có nghĩ nhiều với người này một cái gì đó nó rất mơ hồ và khó diễn tả và khó giải thích nói chung là bạn không có tạp niệm gì cái người này hết uh, ở đây mình thấy giống như là vô tình ngẫu nhiên random mà giống như là các bạn mới thấy họ thôi nhưng mà cái giấc mơ này á nó lại khá là khá là kiểu sâu sắc và để, để khiến cho các bạn để ý đến người này giống như là bình thường các bạn gặp cái anh chàng đó hoặc là cái cô nàng đó ở trong công ty à, các bạn biết là à cái cô nàng nó làm ở đó à, cô cô nàng anh chàng nó học lớp đó vì vậy biết vậy thôi nhưng mà kiểu như là ừ tập hoài thôi nhưng mà có nói chuyện không có tương tác gì hết nhưng mà tự nhiên hôm nay các bạn mơ thấy người này các bạn cảm giác là ôi tình nhiên tại sao mình lại mơ đến người này rồi ờ, đây cũng là lý do tại sao mà mình nghĩ là các bạn chọn đến cái cái cái cái cái tụ bài này nhưng mà ở đây mình cảm giác khi mà các bạn mơ thấy họ các bạn sẽ trải qua một số những cái chuyện nó rất là kỳ cục rất là vô lý và nó hơi bị tấu hạm chút chẳng hạn như là các bạn mơ thấy cái bạn sẽ là người yêu với người đó hoặc là các bạn mơ thấy là họ sẽ tỏ tình hoặc là cầu hôn gì đấy các bạn vân vân may may đó thì bây giờ để hồi coi họ tỏ tình hoặc là có cầu hôn hoặc là ghét bỏ gì bạn hay không á thì các bạn có thể coi tiếp cái bài nha để mình coi cái suy nghĩ của họ về bạn là như thế nào uhm. bảy cúp nha mọi người wow wow tụi này vui nè oh, hậu su nha wow wow wow wow wow oh, the worst cái người này á mình thấy là cái người này nó không vị lắm nha mọi người họ thấy bạn à, là một người rất là chuyên định và tài giỏi ít nhất là mắt của họ ừ. nếu mà bạn đi làm thì bạn có thể là không phải làm sếp nhưng mà các bạn có một cái công việc mà khiến cho họ nghĩ tới là ui làm cái chỗ lên sướng lắm nha làm cho đó không họ không nhịp đùi cũng có tiền nữa hoặc là nói chung là các bạn sẽ tóc một cái thần thái gì đó mà khiến cho họ cảm giác như là bạn rất là đầy đủ và vui vẻ mọi người à, kiểu như là bạn rất là chỉnh chu thực hiện rất là gọn gàng ngay ngắn rất là không phải là quá đẹp nhưng mà kiểu như là bạn rất là chỉnh tề các bạn có một cái Ờ, một cái tự tranh ờ, xã khi mà bạn xuất hiện chẳng hạn ừ, nói chung là khiến cho họ phải để ý khi mà bạn xuất hiện rồi ở đây chúng ta có lá đời quên nè ừ ở đây mình mình thấy rất là đặc biệt tại sao mà họ có cái lá đời quên ở đây thì cái người này á nha mình ờ, mình có cảm giác như là khi mà cái lá đời quên này nó rất ra ở đây á thì có hai trường hợp trường hợp thứ nhất á, thì các bạn đã từng làm một cái gì đó khiến cho họ hiểu nhầm rồi nhưng mà cái sự hiểu nhầm này đã kết thúc mọi người hiểu không kiểu như là họ khi mà họ nghĩ về bạn á các bạn sẽ họ sẽ luôn nghĩ về cái vấn đề hiểu nhầm đó nhưng mà cái vấn đề hiểu nhầm đó các bạn không biết chẳng hạn như là họ tưởng tượng uh, ờ, các bạn là một người rất là có tiền chẳng hạn nhưng mà thật sự là các bạn không có <laughs> hoặc là họ hiểu nhầm các bạn là một con nàng rất là lăng nhăng một anh chàng rất là đào hoa là một người gì đó rất là rất chi là này nọ đó nhưng mà bạn không phải vậy kiểu như hiểu nhầm hiểu nhầm cái vấn đề thứ hai là hai bạn đã từng gặp nhau nhưng mà kiểu như là ờ, các bạn không nhớ gì họ chẳng hạn như là hai người đã từng gặp nhau trước đó nhưng mà khi mà các bạn gặp lại họ là các bạn không hề biết cái sự tồn tại của họ trong cuộc đời này luôn kiểu như là họ của hiện tại với lại họ của lúc trước khi mà họ biết với bạn á, là khác nhau luôn các bạn không hề đối hoài vậy luôn họ có một cái cảm tình hoặc là có một cảm xúc rất là đặc biệt với bạn chẳng hạn như là họ lúc trước là khi đi học à, cấp 2, cấp 3 gì đó các bạn nói chuyện với nhau hay chơi thân với nhau các kiểu nhưng mà sau đó đi làm gặp lại hoặc là trong một cái môi trường khác hiện tại bây giờ thì các bạn lại kiểu như là bơ họ toàn tập luôn kiểu như là uh, ờ, nổ no, nô luôn á mọi người uh, <laughs> mình mình thấy cái người này khá là sốc khi mà gặp lại bạn trong hiện tại tại vì uh, cái lá đầu quên này nó cũng tượng trưng cho một cái chu kỳ thì có thể như là giống như mình đã nói nãy giờ các bạn uh, tự nhiên gặp lại họ mà các bạn không nhớ gì giờ hết luôn không hề có một cái cái suy nghĩ còn những bạn nào mà xem hay phim xem phim ngôn tình này kia cái kiểu á thì các bạn có thể nghĩ đến một cái viễn cảnh là à các bạn uống say rồi các bạn ờ, nói chuyện rồi tương tác rồi cứ cảnh họ cái kiểu họ dính rồi sau cái tới lúc mà bạn tỉnh lại bạn không nhờ nhớ gì đến họ hết các bạn <laughs> các bạn delete memory các bạn bơi họ ra khỏi cuộc đời luôn <laughs> cái tậu này khá là vui à, giờ mình thấy cái người mà đang nghĩ về bạn nha cái người mà trong giấc mơ của bạn nè cái người này đó xem bạn là một trong những cái lựa chọn của họ <laughs> tại vì khá đau mà tất nhiên ai cũng sẽ có như là các bạn thích một người đúng không thì các bạn sẽ sẽ có những cái uh, cái sự yêu mến với một người nào đó có thể là có nhiều người toàn tâm đồng ý nhưng mà có những bạn thì uh, ủa bây giờ tao thích mày nhưng mà đâu có nghĩa là tao cưới mày đâu cho nên nó là cứ để dành cho mình những cái lựa chọn những cái phương án khác chẳng hạn như là em a chân dài em b mặt đẹp các kiểu bla bla bla đó cho nên là cái người này nó xem bạn là một trong những cái option của họ uh, ờ, option ở đây là cảm xúc cho mọi người ở đây chúng ta có một hình ảnh và cái sự lựa chọn có nghĩa gì là họ họ thấy là bạn là một trong những cái con mồi rất là ngon và họ muốn săn các bạn đó đây là cái tụ bài mà nó có mùi yêu đương ở đây đây mà mình thấy khi mà cái lá bài bài cấp ở đây thì các bạn như họ nghĩ về bạn khá là nhiều nhưng mà nghĩ về bạn cùng lúc với những người khác nữa ừ. không biết là có public với bạn hay không nhưng mà họ xem bạn là một trong những cái người tiềm năng trong việc yêu đương yêu đương thôi nha mình cho nó kết hôn cho mọi người ừ. rồi bây giờ mình sẽ xem coi coi cảm xúc các bạn và giấc mơ này sau khi mà các bạn mơ thấy họ xong Ê, tụi này vui á <laughs> ui rồi bảy kiếm ui một lá rớt ra là ui đem rét mọi người ui trời ơi trời trời ơi hậu chạy luôn rồi mọi người ơi dày dày dày tiếp theo là The Lover trời cái tủ bài này là mình không ngậm được mồm ồ oh, bảy gậy ôi dồi ôi dồi ôi dồi wow wow wow à sắp xếp gọn gàng lại tức à. những các bạn tủ hai nè mình thấy nha các bạn ờ, khi mà các bạn nghe tới đây bạn sẽ thốt lên một câu vớ vẩn thậm chí là các bạn sẽ mò xuống dưới cái video này và các bạn nhấn nút để like cái video này luôn ừ. tại vì các bạn nhận nói gì xàm mà mình không hiểu được các bạn sẽ nói một câu trận nhỏ này nói gì xàm ghê á không hiểu được không có chấp nhận được <laughs> ok cho các bạn nhấn nút để like luôn cho các bạn cảm thấy như là mình nói xàm nhưng mà hãy nghe tiếp ít như là trước khi mà nhấn ấy sau khi đánh nút điện like không thì cứ nghe tiếp mình nói gì đã mình thấy ở đây nha các bạn sẽ thốt ra một câu là vớ vẩn làm gì có chuyện mà mà mà mà mà mà, mà tôi có cái gì với người đó hoặc là làm gì có cái chuyện yêu đương với người này các bạn hoàn toàn không có nghĩ đến cái chuyện này luôn ừ, cảm thấy như mình là một quý cô một bà hoàng hậu một người rất là tranh xã và thậm chí là các bạn ủi xin lỗi nha ông xem tôi là lựa chọn của ông hả xin lỗi không hề tôi sẽ không để ông lựa chọn đâu tôi thích ai tôi quay ai tôi muốn làm cái gì đó là quyền của tôi cho nên là um, khi mà bị nghĩ như vậy á các bạn cảm thấy mình hơi bị xúc phạm và cảm thấy bực bội các bạn cảm giác như là mình mình mình mình, mình bị đối xử một cách rất là thiếu tế nhị thiếu lịch sự đó và cái chuyện mà tình yêu quá mọi người nó ờ, khi mà các bạn phát sinh tình cảm với người này là một cái điều rất là vớ vẩn nè mọi người thấy không đây chúng ta có lá the đó um, cái chuyện tình cảm với người này hả no làm gì có cái chuyện vô lý như vậy được đó ở trong cái thẻ bài này á cái lá the vợ nó nó không có thể hiện mặt của hai người cho mọi người ủa ông yêu ai à, bà quen ai thì chuyện có mấy người chứ liên quan gì tôi tôi đâu có liên quan tới câu chuyện này đó cho nên là có yêu ai thì yêu đi không có liên quan tới tôi và ở đây thì chúng ta gặp cái trạng thái của the lover đang á là chuyện tương lai thì để cho tương lai quyết định và trong cái quá khứ mà các bạn đã từng làm những cái gì với họ thì các bạn cũng không quan tâm họ yêu ai họ làm cái gì đó là cái vấn đề của họ cho nên á, nếu mà các bạn đã biết là họ đã đối xử với bạn như là một trong những cái sự lựa chọn thì các bạn sẽ say no kiểu như là nếu mà có lỡ yên họ đi nữa thì cái trạng thái nó cũng sẽ là thấp nhất và các bạn sẽ dựng rào dựng kiếm lên nè nè nè các bạn biết không ở chúng ta có lá bảy kiếm nè các bạn nói là ô mơ đi trời ơi làm gì có chuyện với phá vẫn gì được nè và các bạn đấu tranh tư tưởng cực lực luôn nha ôi ôi cái lá bảy cái bả bảy dậy ở trong cái cái cái cái bộ bài này nó không khác cái lá năm dậy ở trong cái cái bộ bài bình thường với mọi người là một cái sự đấu tranh một cái gì đó khiến các bạn cảm thấy rất là bực lực các bạn rất là cực lực để mà phản đối cái điều đó luôn đó cho nên là cái lá The lót vào đây nó nói là yêu đương cũng được nhưng mà chưa có biết và các bạn sẽ không cố không để cái điều đó xảy ra mà mình thấy như có vẻ những người xung quanh của các bạn sẽ nói với các bạn như thế này ôi trời mày ghét tôi cố vô là sao mày sẽ thích cái thằng đó các bạn sẽ nói là cho dù mà có như vậy nên nữa thì ta sẽ cố gắng né cái thằng đó ra hết mức có thể hoặc là các bạn sẽ nói với cái đám bạn nam của các bạn á nếu bạn là nam nha các bạn sẽ nói trời ơi cái con nhỏ đó hả xin lỗi nha ta, nếu nếu bạn giống như là bí lắm mày ta mới chọn thôi chứ còn bình thường là không no không bao giờ ta tính như con nhỏ nó hết các bạn sẽ nói như vậy và các bạn tự tin lắm ở đây chúng ta có last green brand các bạn là một người rất là vui vẻ các bạn rất là kiểu như là bạn luôn rất là lạc quan á cái lá bài này nó nó nó rất là nhiều năng lượng của lửa những cái con người mà kiểu như là uh, rất là nhiệt huyết các bạn có hàng tá hàng ngàn việc để làm và các bạn tìm được những cái niềm vui trong hàng rất nhiều cái câu chuyện khác nhau cho nên các bạn nghĩ là ôi trời mắc cười dạ mình mơ thấy họ thôi mà họ nghĩ về mình như vậy đó hả các bạn trời ơi trời ơi không con nhỏ này hả cho nó ra đảo thằng này hả cho nó ra đảo <laughs> cái tưởng hai cái tưởng hai mình thấy nó mắc cười lắm luôn á <laughs> mình mình thấy các bạn có một cái sự chảnh định là các bạn sẽ không để cái tình cảm phát sinh với cái người này mặc dù là các bạn có thể nghĩ là họ khá là thích các bạn đó à, họ cũng hơi để ý các bạn đó kiểu như ở khi mà coi đến đây thì các bạn có thể mắc là cái người này đang để ý các bạn nên các bạn mới mơ thấy người này thôi nhưng như mình đã nói là nhưng mà các bạn mơ xong các bạn cảm thấy là vớ vẩn hết sức sàm thậm chí là các bạn nói xong với những cái đám bạn của bạn để bạn mua vui cho cái đám bạn của mình à, <laughs> một câu chuyện khá là vui ha à, tụ hai thì à, mình thấy là tới đây được rồi đủ rồi tại vì hồi nãy giờ mình những gì mà nói đã nói hết rồi không có thông điệp gì hết đó về à, mình chỉ trả lời cái lý do tại sao mà các bạn nói thấy họ thôi ý và nếu các bạn cảm thấy không thích thì cứ định lo thoải mái chúc mừng các bạn đã nghe đến đây <laughs> okay. ok tiếp theo là chúng ta có lá à không cuối cùng chúng ta sẽ có lá bài The Lover là tụ bài câu chuyện giấc mơ của những bạn tụ ba là như thế nào nha tại sao bạn mới thấy họ đấy ở đây chúng ta có lá uh, transformation uh, mình sẽ không giải ngay cái lá bài này mình muốn uh, xem thêm vài lá bài nữa rồi mình chốt đơn luôn u uh, yeah điều mình nghĩ tới nó đã xảy ra là mọi người moon <laughs> đây mình rút luôn mình nói luôn nha god trời ơi các bạn mơ thấy người yêu cũ um, cái tụ bài này ấy, khi mà mình thấy những cái lá bài nó rút ra thì mình có cảm giác người yêu cũ các bạn nó không có tốt lành gì mấy thậm chí là rất là rất chi là rất chi là hãm đó mọi người rất chi là không tốt luôn á cái người này chỉ mang lại những cái điều tào lao cho các bạn thôi mà khi mà bây giờ các bạn mơ thấy họ xong các bạn sẽ hỏi mình một câu là trời ơi tại sao mình đã dành thời gian cho những cái người dở hơi như vậy suốt một thời gian rất là dài ừ. mà thấy cho dù là các bạn ở bên cạnh họ dài hay ngắn gì nữa thì cái khoảng thời gian đó rất, rất là rất chi là hết hồn chẳng hạn như các bạn chở bên họ một tháng thôi thì các bạn đã cảm giác như là mình đã ở bên cạnh họ một thế kỷ rồi đó một thế kỷ đầy đẫy sự đau thương à, một thế kỷ độc hại ừ. mình xin lỗi mọi người khi mà mình có một cái giọng đọc nó rất là rất chi là hãi hùng như vậy nha nhưng mà mình mình thấy là ô oh, mình thấy là có vẻ nhưng khi mà các bạn nhắc về cái người này á các bạn sẽ thốt lên một câu là trời ơi thật là ý trưởng luôn á kiểu như thật là mệt nè các bạn kiếm giờ các bạn dùng hết sức bần thần một cái sự khủng khiếp để mà diễn tả về cái người này người ta hay nói là khi mà các bạn uh, chia tay với người nào đó rồi á các bạn uh, nói xấu người đó thì có nghĩa là các bạn đang cố cố nói xấu bản thân mình tại vì khi mà các bạn thích một người nào đó thì tất nhiên là các bạn dành thời gian cho họ và các bạn biết họ tệ như vậy mà các bạn không quên vậy giống như là các bạn đang tự bã với mặt mình á nhưng mà cái người này á các bạn không nói không được và các, thậm chí là mình thấy có một số trường hợp của những bạn tụi ba là các bạn không muốn nhắc về người này luôn đây là một cái nỗi buồn uh, một cái gì đó nó rất là khủng khiếp với các bạn uh, đừng nghe ai nhắc về anh ấy <laughs> mình thấy cái người này mang lại cho bạn rất nhiều cái cảm giác lo lắng họ hải bất an ha à, có thể là họ không tốt hoặc là những nói chung là kỷ niệm với hai người là một cái gì rất là buồn và các bạn hoàn toàn cảm thấy rất là sợ hãi và ám ảnh mỗi khi nghĩ về nó ở đây chúng ta có cái lá transformation cái lá bài này rất là ghê luôn đó, mọi người mọi người thấy một trời ơi mình có cảm giác như là các bạn bị họ cứ phải đại ải ha không phải là đại ải mà gọi là gì ta dày bò rất là nhiều ở đây chúng ta có lá gót nói nó nói lên cái sự sợ hãi của bạn khi nghĩ bạn nghĩ về người này có một cái gì đó nó không có thoải mái ở đây à, mình mình mình mình nó nó thậm chí khiến cho các bạn rất là kiểu như là mình bị tụt tâm trạng và lo sợ ừ một cái một cái mê cung rất là hỗn độn và mình không biết bây giờ các bạn đã có thể thoát ra hay chưa nhưng mà khi mà nghĩ đến những người này các bạn vẫn có một cảm giác rất là ngao ngán ok bây giờ mình sẽ hỏi xem cái cảm xúc của họ khi mà nghĩ về bạn bây giờ là gì mà tại sao là các bạn lại mơ thấy họ nha hmm. kỹ ra ồ oh, một số quá stress oh, mọi người nhìn nè mọi người lấy là trust ở đây nha mọi người đây là lái ngược đây là lá thuận hình như người này cảm thấy là không có lỗi gì các bạn hết trơn á ừ, không ai hình như nó mình chắc chắn là như vậy họ còn nói là mình đã cố gắng cho bạn nhiều nhất có thể của họ rồi nhưng mà các bạn không biết trân trọng và bây giờ các bạn đáng bị như thế các bạn trải qua chuyện gì với họ khiến bạn thọ hãi như vậy nhưng mà cái người này mình thấy một cái cảm giác như là cho khi mình đến cho những những cái khi cái lá bài này mình có cảm giác như là có thể trong lúc mà các bạn quen nhau á thì có thể là đối phương của bạn kèm cặp các bạn rất là nhiều uh, điều tra bạn nè giám sát bạn nè lấy đi cái thời gian của các bạn không cho các bạn không gian riêng không cho các bạn làm được những điều mình thích yêu mà rất là mất tự do giống như là ừ, kiếm một bảo mẫu và nhờ vậy đó mình cảm giác như là các bạn phải kiểu kiểu chịu sự quản quản quản cái là quản quản lý của họ ừ quản kiểu như là các bạn giống như đây ở một trong một cái nhà tù vậy đó và um, cái người này nghĩ cái điều đó là tốt các bạn và bây giờ là các bạn mà họ không còn liên quan nữa thì họ cũng đã bắt đầu một cái hành trình mới nhưng mà cái người này nghĩ như vậy nè sẽ không bao giờ có một cái người nào người nào khác yêu yêu bạn nhiều như vậy hơn là họ đâu ừ họ cảm thấy là mình làm đúng và cái điều đó hết sức bình thường <clears throat> một câu chuyện nó khá là wow rất là quỷ dị nha và mình à, có một cái tin buồn hay những cái bạn mà uh, tụi ba bây giờ các bạn đang ở một mình bạn đã độc thân hay là các bạn đang có người yêu nữa thì cái người này vẫn luôn dõi theo bạn nha mặc dù ở đây chúng ta có lá đội phu nè chúng ta sẽ có cái lá về hành trình mới nè cái sự buông lỏng một cái sự thả trôi đi ha nhưng mà mà các bạn có cảm thấy ở đây cái lá trist tại không họ vẫn chỉ luôn quan sát theo dõi các bạn nha ngoài mặt là à, à, em cứ đi đi à, chúng ta chia tay rồi chúng ta không hụt vào nhau nữa nhưng trời ơi nè để tôi chóng mắt lên coi cô hạnh phúc được bao lâu em hạnh anh hạnh phúc được bao lâu đó mình thấy à, một cái một cái ánh nhìn vô hình một cái sự quản giáo vô hình lúc trước này họ sẽ à, quảng giáo các bạn theo một cái hình rất là à em là người yêu của anh anh là người yêu của em vậy nên là em phải nghe là anh hoặc là à, anh phải nghe là em chẳng hạn vậy nhưng mà bây giờ là hai người đã khác nhau rồi uh, thoát ra khỏi nhau rồi nhưng mà cái người này à, vẫn sẽ quan sát và theo dõi các bạn tại vì người này họ nói là họ họ rất là muốn có bạn ở đây cái lá một xu này này mình cảm giác như là không muốn ở bên cạnh bạn cả đời họ muốn thiết lập cái mối quan hệ lâu dài và mang cái tính gồng xích với các bạn trời ơi tụi bạn nó nặng nề lắm nha wow tự nhiên coi tới đây ám ảnh quá <laughs> ám ảnh nhiều như bạn tụi ba luôn đi để coi cảm giác của các bạn khi mà mơ thấy họ trời ơi đỡ hơn ít wow trời ơi <laughs> các bạn chỉ muốn trời ơi không không muốn yêu ai nữa chỉ muốn bỏ trốn thôi bây giờ yêu đương gì nữa mệt muốn chết thoát ra được một cái mừng muốn chết mừng thắp nhang người lại luôn rồi được che hết trời kiểu như là chạy càng xa càng tốt <laughs> kiểu như là quay đi luôn mà không trời ơi nè các bạn có có thấy cái hình ảnh mà rồi cái che đỡ là các bạn sẽ thì thấy một cái cổ xe dẫn dẫn một cái người theo xe nhưng mà cái ánh nhìn của cái cái người đàn ông này trời ơi, kiểu giống như là wow anh cứ đi đi các bạn vẫn rất là sợ là bạn đã đi rồi nhưng mà các bạn vẫn mang thêm những cảm giác là trời không biết ngày nào đó nó đến nó nó nó nó nó, làm cho cuộc sống của mình đảo lộn thêm nữa trời <laughs> wow wow wow cái chúng ta có này cái xe cúp We're dead. Oh man. Ôi, oh, kỳ sĩ su. Mình có rất là nhiều những cái lá bỏ chạy, những cái lá về sự rời đi. Đấy, kỳ sĩ không á, cõi ngựa không? Muốn ờ, chạy đi đâu đó càng xa càng tốt luôn. À, các bạn muốn lấy lại cái cảm giác yên bình của mình. Các bạn thấy sâu và cất các bạn đã đủ mệt nhoài trong một thời gian và bây giờ các bạn muốn là bây giờ mình sẽ tự chủ và độc lập mình sẽ không cần phải có cái sự quản giáo và không có cái cái sự uh, gồng ép từ ai hết bây giờ bạn là chính bạn không cần phải phụ thuộc hoặc là không cần phải ừ, liên quan đến ai hết bạn là một cá thể độc lập tự do và hạnh phúc uh, và cái last date ngày đây là các bạn nói là no ừ, uh, you don't come back đừng bao giờ quay lại nữa sợ lắm rồi kiểu như là uh, bằng tất cả cái sự uh, ta, ta, ta gọi là gì bằng tất cả cái sự sợ hãi và cái sự hãi hùng của các bạn á các bạn kiểu như là thành khẩn tha thiết là trời ơi mày đã ám tao đủ rồi bây giờ là hãy dừng lại đi các bạn phải nói như vậy luôn kiểu như là sợ lắm rồi một lần rồi thôi không bao giờ muốn nghĩ đến nữa luôn á các bạn muốn <laughs> hiểu là you get away or uh, apply kiểu như là no no no no don't come back <laughs> mình mình có cảm thấy là cái tiếng lòng của những các bạn tụi bay khi mà các bạn mơ thấy những người này các bạn cảm thấy là oh my god mình lại mơ thấy họ nói nữa rồi trời ơi cái điều tồi tệ này lại xuất hiện trong ngay cả trong giấc mơ của mình luôn đến ngủ mà cũng không tha luôn á mọi người <laughs> kiểu như vậy nữa, cho nên là cái tụ ba mình cảm thấy là các bạn đang muốn à, quên đi quên đi càng quên đi càng tốt nhưng mà có vẻ như cái ám ảnh của cái người này đã là trong cái tâm trí của bạn rất là lớn ha ừ nhưng mà nhìn thấy cái nào nữa thì nó cũng đã cũ rồi bây giờ là mang tiếng người yêu cũ rồi đã đã rời đi rồi thì thì thì, thì cũng đã chia tay nhau rồi một ly nước đã đổ rồi thì không thể nào hứng lại được không thể nào hốt lại được đó bây giờ thì mình sao family bây giờ là cái thời gian mà để các bạn được quay kêu gọi để quay lại với cái thời gian mà các bạn uh, kiểu như là các bạn quay về với cái tâm hồn bên trong của mình á các bạn quay về cái ngôi nhà của mình nhà ở đây là chính các bạn á tâm hồn các bạn các bạn cảm thấy yên bình và thảnh thơi các bạn mong cầu cái sự bình yên và hạnh phúc ngay từ trong chính trái tim của mình và cái điều mà các bạn mong cầu là độc lập tự do hạnh phúc không có gì hơn quý hơn độc lập tự do và các bạn đang đang đang có vỗ về với cái chính ở bên trong của mình các bạn thấy, thấy hình ảnh hai cô gái ở trong cái lá bài này nó nói là ok không sao bây giờ mọi thứ đã ổn rồi và và và, và bình yên rồi không còn dở hơi như bạn nữa đâu và các bạn đã thoát ra khỏi cái cơn ác mộng đó rồi Đấy. Wow đây Christian Heaven on Earth It's Happening có những cái hoàn cảnh tuyệt vời hơn ở ngoài kia đó lá bài này là, là, là hãy đã chạy được rồi thì hãy chạy đi à, thực ra là xung quanh nó có nhiều thứ mà cần các bạn khám phá và cần cho các bạn ờ, kiểu như là thưởng lãm hơn á kiểu như là các bạn đã ở trong cái lâu đài hoặc là ở trong cái cái nhà tù nó quá lâu rồi và đến lúc các bạn được đi ra ngoài và ngắm nhìn những cái quan cảnh xung quanh à, thưởng lãm những cái uh, ờ, tôi ờ, gọi là gì ta thiên nhiên hả tuyệt tác thiên nhiên rồi uh ờ. -huh. bạn còn phải đi ra khỏi cái cái cái nội sợ của mình để thấy cuộc sống ở ngoài kia nó rất đẹp mọi sinh vật đều bình đẳng và uh, thật là tự do khoan khoan à, ờ, cái lá bài này nó chỉ chốt đơn lên cho các bạn một câu là cách duy nhất để các bạn có thể quay về cái sự uh, vui vẻ và thoải mái tự do với cuộc sống hiện tại thứ nhất đó chính là chúng ta hãy chữa lành chính vết thương của bản thân mình thì những cái mọi điều đó những cái vết thương đó những cái nỗi buồn đó nó đã xảy ra rồi và bây giờ cái việc các bạn làm là hãy tự chữa lành cho bản thân mình hãy trở về với cái đứa trẻ bên trong của mình và hỏi hãy tự ra chọn lòng mình là ok bây giờ mình chữa lành và sau đó mình sẽ được lại tự do bay nhảy và sẽ sẽ sẽ ở ngoài kia sẽ có hàng ngàn hàng vạn những cái điều tốt đẹp đang chờ các bạn chứ không có gặp các bạn không có gặp những cái điều gió hơi nữa ha tại vì khi mình đã nói rồi các bạn đã trải qua được các bạn sẽ rút kinh nghiệm một cái bài học là chúng ta sẽ dần có những cái kỹ năng những cái hiểu biết để chúng ta né những cái điều tiêu cực những cái điều gió hơi ra đó cho nên là <laughs> mình thấy là có một lần học một cái bài học mà phải trả một cái giá quá đắt như thế này khiến cho các bạn cảm thấy rất là sợ và các bạn không muốn yêu đương ai nữa tuy nhiên là mình vẫn cái các bạn đã nói là nhưng mà các bạn có những cái sự hiểu biết và có những cái ờ, cái cái kinh nghiệm cho bản thân mình rồi thì sau này các bạn hoàn toàn xứng đáng để có được những cái uh, ờ, trái ngọt những cái kết quả tốt đẹp hơn sau này hay các bạn sẽ gặp được những người tốt hơn có im mà cái lá bài này ờ, theo một cái từ uh, trong nghĩa Celsius hiện nó có nghĩa là một cuộc hành trình của linh hồn đã hồi nãy các bạn đã nhớ trong cái ờ, cái cái phần của các bạn khi mà các bạn nghĩ về họ tại sao các bạn mới thấy họ thì có, chúng ta có lá rồi hermit bây giờ các bạn là một người độc hành và các bạn có một cái cuộc, cuộc hành trình mới của bản thân của mình các bạn muốn rời đi một mình à, muốn học là các bạn học lại một cái trong một cái trạng thái là khi mình đi một mình mình sẽ trải nghiệm và mình sẽ trải qua những cái điều gì à, các bạn sẽ sẵn sàng để sẵn bước để rời đi rồi và um, cái cái bạn được kêu gọi để di chuyển được kêu gọi để di chuyển và hãy rời đi đi hãy hãy hãy cứ tin vào bản thân của mình đi thật ra những cái điều tệ hại nó đã xảy ra rồi và các bạn hoàn toàn có cái chuyến bây giờ các bạn hoàn toàn đã đã đã đủ điều kiện hoặc là đã đủ buồn để phải rời đi rồi không cần các bạn không còn phải sợ hãi và lo lắng nữa bây giờ là thực ra là cuộc sống này á, vẫn còn có rất nhiều người để gặp có nhiều nơi để đi và uh, cái cái cuộc hành trình của các bạn á nó sẽ là không chỉ về mặt vật lý mà thông qua cái cái linh hồn của các bạn nữa về là các bạn về nhà về với chính bản thân của mình các bạn biết là bản thân của mình quý giá ta những cái những cái mối quan hệ toxic ta những cái uh, những cái người mà nó không đâu ra đâu hết thì bây giờ các bạn biết là mình thật sự quý giá và uh, kỳ diệu như thế nào các bạn hiểu được cái điều đó hiểu được cái chân lý đó bất kể một có hoàn cảnh nào thì các bạn đã đã thông qua được cái và các bạn cũng đang đi trên cái con đường đến một cái nơi sâu sắc một cái nơi mà các bạn đã chiêm nghiệm được cái điều mà thiêng liêng đó đó là cái trả bài của những bạn chủ bài nha và cũng là bài trả bài của mình ngày hôm nay à, mâu thuẫn một chút xíu ấy thì như thường lệ à, nếu mà các bạn có bất kỳ những cái uh, than phiền hoặc những cái kêu ca gì mình đọc nhanh quá hay là mình nói chung là các bạn thấy mình ra ít video quá các bạn hoàn toàn có thể để lại comment ở bên dưới để đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây bye bye mọi người